Ok xin chào anh em Rất vui lại anh em trong những clip về auto chat ở trên kênh Game Today Gặp anh em fan kênh này Anh em thân mến ngày hôm qua ấy, tôi có ra cái clip con rồng mập Tôi phải nói đây nó một cái sai lầm khi mà sau khi ra cái clip đấy thì phải nói thật với anh em là vào trong rank ngày hôm nay rất nhiều người chơi con rồng mập Ít nhất là một trận có một người chơi Dã man luôn Thật sự là quá kinh khủng khiếp Sức mạnh con rồng mập phải nói là quá khỏe luôn anh em ạ Chỉ cần có đúng những cái món đồ mà chấn phái của nó thôi thì cứ một khạc là một con Ui mà cái chuyện này giống như là cũng cho chơi gót đỏ đấy. Eo ơi <clears throat> Có lóc lại không nhở Ui nhưng mà thế này lóc hai rau à Thôi từ từ đã Dựa vào đồ tính sau anh em ạ Lóc hay không lóc thì tính sau nha anh em nhá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 Với số lượng anh em hội viên ở trên kênh bây giờ lên tới 300 anh em hội viên Mỗi anh em ít nhất đóng góp 20k Là mỗi tháng tôi đã có ít nhất là 6 triệu <laughs> Không hề ít anh em nhé Đó sẽ là những cái ờ, con số để giúp tôi có thể gắn bó cái công việc này lâu dài anh em ạ Đấy. <clears throat> Và chắc chắn là với cái số lượng mà người quan tâm nhiều như thế thì nhà phát hành, nhà phát triển của con game này thì cũng cứ yên tâm là con game này nó vẫn đang rất là thịnh hành rất là được nhiều người quan tâm Đấy. <clears throat> nó sẽ có rất nhiều những cái yên tâm yên tâm từ cái phía người sản xuất nội dung như tôi cũng như là yên tâm từ phía nhà phát hành Đấy, là vẫn còn rất nhiều anh em yêu quý cái bộ môn này Đấy. ngoài yêu quý tôi ra thì còn yêu quý con game này nữa phải khẳng định là như thế Đấy, có rất nhiều người là vẫn còn đang rất là đam mê với cái bộ môn này mặc dù là cái con game này nó đã có cái tuổi đời phát triển nó đã bước sang năm thứ tư vừa mới kỷ niệm 4 năm Đấy Và bây giờ vẫn đang phát triển Tôi nghĩ đây là một cái um, hướng tốt cho cho game Cho cái người làm game <clears throat> Khi mà giữ được cái uh, nhiệt ở trong game Cũng như là cái niềm đam mê của rất nhiều uh, các anh em game thủ Con game này tôi nói phải nói thật với anh em là nó cũng có nhiều cái bước thăng trầm nhưng mà trong cái thời điểm hiện tại ấy, nó đạt đến một cái giới hạn những cái người chơi mà uh, gọi là người chơi trung thành ấy người chơi mà người ta thường là gắn bó với cái, cái con game này nó giống như là một cái một cái thứ gì đấy mà nó rất là tuyệt vời tôi phải nói thật là như chúng ta thì là cái thế hệ 8x thế hệ uh, ờ, 9x đi <coughs> thì cái việc mà chơi một cái tựa ờ, game như thế này nó sẽ là một cái nguồn giải trí cho chúng ta lúc buổi ờ, tối lúc mà chúng ta nghỉ ngơi nó cũng giống như là ông cha ta thôi à, thường là vào cái dịp cuối tuần hoặc là à, bây giờ thì là về hưu thì các cụ thường là hay ngồi đánh cờ thì tôi nghĩ là tôi trong cái lứa của tôi thì về sau có thể là <laughs> tôi cũng không biết nhưng mà nếu mà cái con game này mà nó có phát triển đến khoảng ba bốn chục năm nữa khi mà tôi về già ấy thì tôi nghĩ là nó cũng sẽ là một cái bộ môn để tôi ngồi với cả các bạn tôi vào những cái dịp mà tôi thư giãn tôi nghỉ ngơi đấy để tôi đánh cờ với các bạn tôi thì đây nó sẽ là thay cho cờ tướng cờ vua đấy, tôi nghĩ là như thế không biết là anh em có nghĩ là như thế không đấy, với cái lứa tuổi của chúng ta mà sau khoảng ba bốn chục năm nữa khi mà chúng ta vẫn còn sống <laughs> và chúng ta vẫn vẫn vẫn có thể là, là có những cái nguồn giải trí như thế này nhá tôi nghĩ là nó cũng là đạt được cái giới hạn của những cái người mà người ta sẽ đam mê bộ môn này và người ta muốn là cái bộ môn này nó sẽ kéo dài duy trì được mãi mãi đấy tôi nghĩ là như thế Trận này thì vừa nãy tôi cũng ra con rồng mập anh em ạ Nhưng mà tôi không chơi bởi vì là Thứ nhất là tôi um, chơi con rồng mập rồi Nên là tôi không chơi lại Tôi không làm cái content mà nó trùng nhau Cái thứ hai là Thế nào sẽ có người chơi rồng mập thôi Nên là đánh nó bị trùng bài anh em ạ Đấy nên là <clears throat> Trận này sẽ không chơi rồng mập anh em nhá <clears throat> Anh em nhìn là tôi đồ ghép là anh em biết là tôi sẽ không chơi rồng mập đâu Đấy, tôi đã nói với anh em là đồ nó sẽ là trấn phái là gì rồi Mà tôi lại ghép như thế, chứng tỏ là không phải là như thế nha anh em nhá Round này mà thắng thì chúng ta sẽ à, mua con súng Còn nếu mà thua thì tôi sẽ bán lấy con Deflector tôi mua con súng Đồ này thì nói chung là tôi cũng sẽ chưa lấy vội Nó sẽ có rất nhiều món để chúng ta lựa chọn Có thể là BKB Có thể là một cái à, giáp xoay Đấy Nhưng tôi chưa chốt Có rất nhiều món mà chúng ta có thể là lấy được Đây là một cái người chơi đỏ và người ta đã lấy cái cái cái cái, um, tinh thể mana rồi. Là tôi nghĩ là đây sẽ là một cái người chơi gót đấy, bắn trưởng đấy. Đấy. Nhiều khi là chúng ta cũng phải tinh tế ở trong từng round một. Check đồ đối thủ sang một cái nhìn nó có vẻ hơi giống như là đang là chơi đỏ vậy thì chúng ta check đồ luôn. Như thế ta có thể phán đoán được xem là đối thủ ở chơi gì. Đấy đã mua những cái con đỏ đầu game rồi xong rồi lại chốt đồ lấy mana nữa thì khả năng rất cao là sẽ là chơi uh, ờ, gót đấy đấy còn chơi gót gì thì chưa biết nhưng mà chắc chắn nó sẽ là gót đấy con gót thì cũng không có nhiều co đâu co nó chỉ có là uh, water spirit này rồng mập này đấy, thêm con nữa có thể 5 đô có thêm máy bay đấy là những cái con thông dụng ở trong bộ gót có thể chơi già Già bây giờ ít người chơi rồi Bởi vì bây giờ già nó không còn mạnh như trước nữa Đấy, già không còn mạnh nữa thì cũng ít người chơi già kẹp gót Chủ yếu nó sẽ là là, là máy bay Máy bay, tôi nghĩ là máy bay Giá 5 đô 4 đô thì có già 3 đô thì có chả có gì cả hai đô thì có người nước với có rồng mập Thế thôi 5 <coughs> đô có thêm con Dash Spirit nhưng mà nói thật là Dash Spirit bây giờ mà chơi gót đỏ thì nó không ngon. Nó yếu đi rồi. Nó không còn ngon như ngày trước nữa Hiện tại tôi đang có là 4 đỏ kết hợp với 3 Hunter Bộ này thì sau round 12 ờ, ấy, là nó bắt đầu đuối dần Khi mà chúng ta không ghép được cái bộ gót ấy Không chơi gót kết hợp với 4 đỏ Mà chơi kiểu ghép Hunter vào thì nó sẽ đuối Đấy Bộ này thường là sau round 12 lên được level 7 là chúng ta có thể là chơi uh, ờ, co là Berserker thì, thì cũng rất là ok Thường là sẽ không có chơi Hunter nữa mà chuyển sang Berserker Ui chết rồi gặp siêu đẻ này không biết ăn nổi không Ăn nổi không Nên nhớ con sự Woodman của tôi ấy, nó có đồ hồi máu theo phần trăm máu nhá à, Bây giờ nó là bốn đỏ Máu rất nhiều luôn Rất trâu Sự Woodman rất trâu luôn Hay quá Rồi Cứ bình tĩnh có thể chúng ta sẽ đá qua một chút gót đỏ cũng được Không sao anh em ạ Bởi vì đây này Ở trong cái bộ này nhá Chúng ta có một con uh, ra con zipper sớm Đấy mà zipper thì kẹp với cả gót đỏ thì nó cũng rất là khỏe Bây giờ nó chỉ phụ thuộc vào cái đồ của món đồ của round 10 thôi Nếu món đồ của round 10 này mà nó cho tôi mana ấy Nó cho những cái đồ bắn trưởng ấy Thì chúng ta lên cái round 12 11, 12 chúng ta up lên 7 được thì kẹp 4 đỏ kẹp với cả hai gót Nó rất là ok <coughs> Đấy Còn nếu mà nó không ra nhá Thì chúng ta sẽ chơi vẫn hệ vật lý thôi Chúng ta sẽ up lên 7 chúng ta kẹp thêm cái con ờ, sao dipper này vào Vẫn là sao dipper nhưng mà nó sẽ là kẹp là hai Exit ba Hunter <coughs> Thế là ok Ui kiếm gãy à Tôi tôi không tính đến cái trường hợp này Nhưng mà nếu mà ra kiếm gãy ấy, thì từ từ đã Chúng ta phải cân nhắc Ở đây có một viên tinh thể mana Nhưng một viên thì không thể làm lên mùa xuân đâu ở đây nó phải có 3 viên thôi nhá anh em nhá nếu mà chơi gót ấy ít nhất là hai viên chứ còn một viên thì nói chung là từ từ có thể là tôi sẽ chưa chốt vội đợi ra 15 <clears throat> tôi chưa chốt được khẳng định với anh em là, là tầm này chưa chốt được bây giờ tôi có một cái kiếm gãy tôi cũng rất là muốn là tận dụng cái kiếm gãy đấy <clears throat> Nên là từ từ đã Nếu mà chơi gót thì cái kiếm gãy nó sẽ rất là phi lý ở trong cái bộ gót Nó sẽ mất một đồ Cứ bình tĩnh anh em ạ Cái đội hình này tôi nghĩ là nó vẫn sẽ đủ để có thể chơi được 6 <clears throat> đỏ kẹp với cả hai cơ xít kẹp ba hunter Bây giờ con súng lên được hai sao nữa thì cũng yên tâm luôn Đợi súng lên hai cái Chuyện này chắc chắn tôi sẽ không chơi con rồng mập rồi nha anh em nhá Nên là tôi sẽ không mua đâu Rồng mập thì chắc chắn là tôi sẽ không chơi Đấy, Trong trận này chắc chắn là không chơi rồi Còn uh, có thể là tôi sẽ Nếu mà nó ra nhiều cái đồ bắn trưởng ấy Thì chúng ta sẽ tìm con máy bay Best choice trong tổng giá 5 đô Đấy một sự lựa chọn hoàn hảo Nhất dành cho một cái con tướng mà bắn trưởng Ok thì bây giờ thì <clears throat> Để xem nào Ở trong trận đấu này ấy, thì Tôi thấy là cái người chơi Những người chơi người ta cũng chơi khá là đa dạng đội hình Nên là chúng ta cũng Thôi thì cũng cũng cũng cũng, cũng gọi là Xác định là chơi một cái đội hình mà nó cao tơ chung thôi Chứ còn anh em thấy là có cả bit này Có cả Cả cả, cả Gritter này Đấy, có cả đỏ Thế tôi cũng nói nói thật là cũng không không chưa gom được đâu, chưa gom để counter tất cả đâu. Nên phải bây giờ phải nhận ra xem là ai là cái người mà chúng ta gặp ở lên game ấy khả năng gặp lên game cao ấy thì chúng ta dần dần chúng ta chuyển về cái bộ và counter thôi nhá bây giờ cái tầm này chưa biết rồi <clears throat> bởi vì thấy là có rất nhiều nhà là bây giờ cũng đã xả tiền sớm để giữ máu hay cắt chuỗi rồi Đấy, có những cái nhà mà form được đội hình rồi nhưng bây giờ cũng chưa biết được cái nhà nào sẽ là cái nhà mà mà mà gặp lên game đâu Đấy, chưa chắc bit đã gặp lên game mà cũng chưa chắc là là, là đỏ đã gặp lên game cái này cũng chưa biết được anh em nhá nên tôi vẫn quyết là quyết tâm là giữ cái món đồ này đến round 15 Để chúng ta chốt đội hình theo đồ trước đã Còn ờ, đối thủ tùy đó Đối thủ bây giờ chưa biết được Đây này, thậm chí là ở đây nhá, có cả rồng kết hợp với cả đỏ Chưa biết được như nào luôn Không biết là có phải là là rồng mập không ờ, Ở đây là có hai con rồng rồi hai con Dragon Clyde ở đây chưa biết là chơi gì luôn ba rồng kết hợp sáu đỏ <laughs> Nghe thì có vẻ là hợp lý đấy Chúng ta mua thêm một con Berserker anh em nhá Con này cũng chơi được Berserker làm co Tí nữa sẽ là Ở level 8 ấy thì nó có một cái đội hình Nó chính là sáu đỏ, 4 đỏ kết hợp với cả bốn Glacier Đấy ở level 8 Thì cái bộ đấy là cái bộ mà giữ máu tương đối tốt <clears throat> Ở đây là có thể ghép cái ờ, kiếm gãy kết hợp với cái nhẫn lé để ra cái hai tia ấy. Đấy, là chúng ta chuyển sang cái cái cái bộ mà lùn kẹp với cả đỏ thì cũng ngon. Anh em nhá. Đấy chúng ta có những cái món đồ mà khá là ok để chơi cái bộ đấy. <clears throat> chơi cái bộ đấy là chúng ta sẽ không phí đồ. Đấy, khẳng định với anh em là chơi bộ đấy nó không phí đồ đâu. Chúng ta sẽ có 6 đỏ kẹp với cả hai Glacier. À, gì nữa? kẹp với cả ờ, cọc vẫn còn một slot nữa đúng không à không hai slot nữa cơ thế là một slot cho kira một slot cho warlock tuyệt vời đó là hợp lý luôn đấy anh em ạ ôi kìa ui bố bản thua này ui hay ui rồi bị hack rồi có một giọt xoay xoay xoay xoay xoay xoay được quá sừng quất mèn ơi ui rồi cắt một quả chuối được quá nhở hay ok đấy rồi chúng ta đến ra 15 hay quá tôi tôi không lấy được được đồ cơ tôi không lấy đồ mà tôi vẫn sống sót để tôi đến được cái round 15 anh em ạ đúng là cái món đồ kira nó cứu tôi một bắn thua trông thấy luôn nó hồi máu lên anh em ạ món đồ nó hồi máu theo phần trăm máu mà tôi có bốn đỏ đấy máu rất nhiều luôn với 2.000 máu ở đây sau đó thì chúng ta được hồi 4% máu à 1% máu một giây 2.000 máu 1% máu một giây là chúng ta đã hồi được 20 máu một giây rồi Quá tuyệt vời Rồi round này sẽ là cái round mà tôi chốt đội hình nha anh em nhá Để xem mà chơi gì Chơi gót hay là chơi uh, Chơi đỏ kẹp với cả cả cả lùn đây Round này nó sẽ là cái round quyết định Round này tôi chốt luôn Tôi không đợi lâu đâu Đây nó là cái round 15 rồi Đồ là phải lấy thôi Chứ còn bây giờ mà không lấy đồ nữa thì chắc là mất chuỗi đâu Ủa ai à Vậy là đây chúng ta có thêm một cái giáp xoay à Một cái chén thánh một cái giáp xoay Ok Rồi ba warrior vào đã này Nhưng mà như này thì dễ mất chuỗi lắm Bây giờ ra con heo này Xong rồi ra con uh, Fortuner Teller Ra heo rồi ra Fortuner Teller Thì có thể là chúng ta sẽ ờ, Chuyển sang Glacier luôn Bỏ Hunter đi thôi Ở đây ghép được cái ờ, hai tia nhá anh em nhá Nhưng mà tôi từ từ đã Bình tĩnh, bình tĩnh Để xem đã, để xem đã Thực ra nhá Cái đồ này vẫn có thể chơi được bắn trưởng Chơi một con gì đấy mà nó cần cái đồ tăng ấy Đấy Bây giờ cái con mà cần đồ tăng ấy Mà để chơi cái bộ gót thì Chắc là có Tôi nghĩ là có con ma Ma chơi được Tăng cơ Ok Cứ bình tĩnh anh em ạ Chưa biết được Cần phải có một cái dấu hiệu gì đấy Ví dụ như là Bây giờ ra con Sailing Assassin nhá Thì chắc chắn đấy Chắc chắn đấy Hoặc là bây giờ ra con uh, Lancer Thì nó là chắc chắn Còn bây giờ chưa ra những cái con đấy Thì tôi từ từ đã Mấy cái món đồ đấy Chúng ta cứ bình tĩnh Ghép sau Biết đâu chúng ta cần một viên ma lăng thôi Ví dụ như là chơi ma thì cần viên ma lăng thôi Đấy tôi vẫn để con ma ở trong cái cái cái bảng này là anh em biết rồi là vẫn có cái, cái cơ hội để chúng ta chuyển sang là chơi chơi con uh, con ác mộng nhá anh em nhá không phải ma mà là ác mộng từ từ đã bình tĩnh biết đâu hôm nay lại có một trận gót ác mộng thì sao đúng không đấy nó đồ này chơi gót ác mộng hơi ngon luôn đấy, anh em ạ nó hồi máu à con này nó trâu đây này đấy anh em thấy không cứ từ từ nhá tôi là tôi đã có những cái sự lựa chọn mà nó nó đã coi như là để sẵn rồi để chúng ta có thể là có những cái um, đường lui Đấy, có rất nhiều đường lui ở đây thậm chí là có thể là egosit ở đây cũng ngon luôn <clears throat> bình tĩnh anh em ạ cứ từ từ chưa biết hồi sau sẽ gió <laughs> <clears throat> còn bây giờ nhá mà ra con lancer tôi lại quay xe tôi lại coi như là chuyển sang cái bộ lùn ngay lùn ngay nhá lùn kẹp đỏ ngay rồi ra Lancer này, ra xe linh Assassin Đấy, bây giờ là nó phụ thuộc vào 5, xa, 5, 5 đô Đấy, còn nếu mà bây giờ nhá, không ra 5 đô đúng không? Thì nó sẽ có những cái sự lựa chọn là như nào Có thể là 6 đỏ kẹp với cả ờ, God Đấy, kẹp với cả ác mộng Có một sự lựa chọn khác nữa Đó là cái gì? Là chúng ta có thể là Sử dụng cái con ác mộng này Chúng ta mua rồi đúng không? Chúng ta tận dụng luôn Vào cái bộ 6 đỏ kẹp với cả Kira kẹp với uh, với với với với với hồn kẹp với cả con kiếm hồn làm co đấy chúa quỷ quá hợp lý luôn tôi pick rồi tôi pick chúa quỷ rồi đấy nó có rất nhiều sự lựa chọn của chúng ta có rất nhiều hướng chúng ta rẽ sang cái vấn đề là nó ra con nào thôi anh em nhé, cứ bình tĩnh đấy như tôi là tôi đã có sự chuẩn bị hết rồi round này khả năng là mất chuỗi là rất cao khả năng mất chuỗi là rất cao anh em ạ sau này chúng ta gặp Wario 6 Wario Liệu rằng có khả năng ăn nổi không Rất khó đây Doom vẫn sống thua rồi Doom mà sống thì có nghĩa là thua nha anh em nhá Rồi thua Chịu Chúng ta không quay thêm được một phát nữa thì thua đâu Một chuỗi hơi đen nhở Ở đang 18 á À chơi ảo ấy nhở Chơi Warrior mà kẹp một cái cả Agali Clyde À quên Avenger Clyde Thế là sao? <clears throat> sáu warrior kẹp Avenger Glide Chơi ảo makalada thật sự Đây, chúng ta có thêm một cọc Rồi, vẫn là 6 đỏ À, 4 đỏ Chưa có 6 đỏ Thiếu con uh, Con con Storm Saman Là sẽ có 6 đỏ hoặc là Bad Omen thôi bây giờ không làm gì cả anh em nhá Tích tiền thôi Cái bài này tôi nghĩ tôi sẽ dần dần tôi lên 10 luôn Chứ còn tôi cũng sẽ không có roll ở 9 nữa đâu Bài này cứ, cứ tự ra thôi Con nào mà nó ra là co thì tôi chơi Nhá anh em nhá <clears throat> Bây giờ cứ ra ra ra Ví dụ như là ra con uh, Con con gì nhở Con uh, ác mộng này này Nó lên được hai sao ấy Mà lại ra thêm hai con nữa thì chắc là tôi chơi ác mộng luôn ấy Còn nếu mà nó không ra tôi sẽ up lên 10 luôn up dần lên 10 còn nếu mà nó ra tôi sẽ roll ở 9 đấy có hai trường hợp ra thì roll ở 9 mà không ra lên 10 mà nếu mà không ra đồ không chơi gót nữa thì là lên 10 ra đồ ở round 20 thì chúng ta lại chơi gót nha anh em nhá nó đang mộng này nó chỉ cần một đồ tăng mana thôi nó chỉ cần mỗi cái bơ linh thôi anh em ạ bơ linh cho bộ gót đỏ được rồi <clears throat> nó cần mỗi cái bơ linh thôi mà còn đang mộng cần mỗi cái bơ linh thôi Đây, chúng ta sẽ có uh, ờ, 4 Glacier bốn glacier kẹp bốn đỏ cũng rất là ok Tầm này tôi có con giữ máu rồi nên là chấp nhận là cái khoảng thời gian này chúng ta đốt máu để chúng ta form bài thôi anh em ạ. Tôi nghĩ là như thế. Đốt máu dần xuống xong rồi là form 6 đỏ là khỏe. Đấy, 6 đỏ thì không cần nhiều máu. Nên là cái cái đoạn này thì có thể tích tiền lên 10 luôn để kiếm 5 đô. <coughs> anh em nên nhớ là tôi còn nói là cái con máy bay là cái con mà chơi được ở trong bộ gót nha anh em nhá. Nên là cũng không không hẳn nó sẽ là cái con ác mộng ở đâu. Ông mộng mà bây giờ mà không lên được hai sao thì tôi cũng chuyển ồ ừ, đồ này không được rồi không chơi được gót rồi đồ này không chơi được rồi, à? đồ này đồ đánh tay nha anh em nhá đồ này đồ đánh tay sáu đỏ luôn này đồ này đồ đánh tay anh em ạ đấy sáu đỏ luôn nhỉ Sói đỏ bây giờ thì thực ra là cũng không khỏe lắm Nhưng mà thôi Để tận dụng cái ờ, slot để làm những cái việc khác Tận dụng slot làm cái việc khác anh em ạ Mình tính, mình tính, mình tính, mình tính Đồ này chắc chắn là nó sẽ không phải là đồ uh, chơi uh, God rồi Đồ này chúng ta sẽ, sẽ chơi là 4 Witcher kẹp với 6 đỏ Hợp lý không? Cũng được có rất nhiều sự lựa chọn trong cái giai đoạn này mà Chúng ta có thể xoay bài được khi mà máu chúng ta có rất nhiều Sẽ có cú quay xe nha anh em nhá Mua sẵn phô lần này Tí nữa phô lần lên hai Đây rồi Tôi chắc là tôi um, Có thể là tôi sẽ chuyển sang Witcher bốn Witcher kẹp với cả đỏ Đồ này rất ngon đấy Đồ này bốn Witcher kẹp đỏ Đồ dồn cho kiếm hồn đó Đồ này được Chơi được Có một cái sự chọn khác Đấy là không phải là bốn Witcher nhá anh em nhá Mà nó sẽ là Kira kẹp với cả hai Warlock Kẹp với cả linh hồn Tộc hồn ấy Tộc linh hồn và kẹp với cả cả con kiếm hồn Đấy Có hai cái sự lựa chọn đấy Cũng rất là ok ôi chuyện này có bít này nếu mà nếu mà gặp bít ấy, chơi cái bộ kia ngon hơn chơi bộ kia cảm giác sẽ ăn được bít ớ sao không biết lại yếu nhở Berserker hai sao rồi mà vẫn thua là sao À không không không thua đâu Nó đẩy tôi bây giờ đây Tôi cứ nghĩ là nó sẽ thua nhưng mà không Trông nó đẩy ác đấy. Rồi không sao có giữ máu rồi yên tâm Ui lại hai con berserker con này phải mua Hay là thôi nhỉ Thôi thôi thôi thôi Thôi anh em ạ Tôi nghĩ lại rồi Tôi nghĩ lại rồi à, Chúng ta để chơi Kira kẹp với cả hai Warlock Cái bộ Kira kẹp hai Warlock kẹp 6 đỏ ấy Đấy xong kẹp linh hồn vào thôi Witcher thực ra những cái trận đấu mà có Clyde chúng ta mới lên chơi à, Trận đấu không có Clyde thôi <clears throat> Trận nào mà có Gunai ấy thì ờ, chuyển sang Witcher thì ngon Còn trận này không có thì chắc cũng chả cần Đánh hẳn mắc binh đam luôn Đam thật là to luôn đấy anh em ạ Gót đỏ rồng mập đấy Ui gót đỏ rồng mập ba sao Vai đái Thế thì căng rồi Đấy anh em thấy không Line up vừa mạnh vừa có người chơi luôn Dã man thật sự Khó đấy Đồ kinh nhá Đồ thế giới lắm nhá, hai đồ trần phái. Rồng mộc có hai đồ trần phái nhá. Khó thở rồi, khó thở rồi. Rồng mập 3 sao có hai đồ trấn phái và đang chơi cái bộ gót đỏ. Rất khó thở luôn. Đồ này chắc là bố xét à? bố xét khai tia à? Không phải rồi anh em ơi Búa set hai tia thì nó sẽ là lùn kẹp Với Glacier sáu đỏ Trấn phái Búa set hai tia Có mà Đây này Búa set hai tia anh em ạ Thế thì Ờ Thế thì không được rồi Thế thì không phải là Kira kẹp với cả cả cái rồi anh em ạ Kira kẹp với cả Warlock kẹp hồn thì nó lại không phải những cái món đồ này Ờ à, Ui rồi Mực chưa ra À cái bộ gót Gót đỏ sống mập chưa ra con mực anh em ạ Ui thế vẫn còn có cơ hội đấy Đúng thật nếu mà cái bộ đấy mà không ra mực thì cũng buông chuột thôi Nhưng mà dòng mập 3 sao đồ chấm thái thì nó nói chung là nó cũng gánh được <clears throat> Một khạc chết một con thì nói chung là thoải mái đấy Đó, ờ, tôi lên dần lên 10 rồi anh em ạ Chuyện này có cả nai luôn này Có quá nhiều thứ ở chơi luôn Không để ý cái thằng nai đấy <clears throat> Tôi rất là băn khoăn cái đội hình của tôi đang định chọn này ở đây tôi có hai món đồ chấn phái của cái bộ lùn kẹp với cả đỏ nha anh em nhá đấy là chính là cái cái cái cái búa xếp và cái hai tia tôi đang rất, rất là băn khoăn Nếu mà round này mà tôi có cái ba tia thì có khi là tôi quay xe luôn đấy Khẳng định với anh em luôn Nó phụ thuộc vào cái round này Round này mà có đồ Kira nhá Thì thì thì nó sẽ là Warlock Kẹp với Kira, kẹp với hồn <coughs> Cái bộ cửa này cũng không, không sợ đâu Nếu mà ra chúa quỷ thì đánh uh, coi như là đôi công luôn Không cần phải chuyển sang uh, ờ, 4 Witcher Chúa quỷ uh, ờ, Dam Demon đấm được Có vấn đề là, là, là đồ thôi Xem đồ ra ra đồ Kira không Không có đồ Kira anh em ạ Ở đây có búa set 2 nhá Búa set 2 và hút máu cuối Chọn cái gì đây Luôn á Bây giờ phải ra có con nào đấy mà Đây Từ từ nha Kira không có đúng không Luôn cái lửa đi Cá lông Cá lông thì ghép hai tia Ghép hai tia búa xét gót ca lông u uh, hai con ca lông rồi này đồ này chơi được Bây giờ tôi um, <clears throat> Nếu mà chơi ca lông ấy thì Nó sẽ là cái hai tia và cái búa xét hai tia búa xét à Ca lông kẹp với lùn nhưng mà chưa có ấy chưa chưa chưa có ba tia ấy à ủa ác thế nhở chơi quả cái gì đấy quả quả quả nó gọi là siêu rẻ siêu rẻ cái bit càng ấy Nhưng mà cũng chỉ đẩy 10 máu thôi Heo bỏ heo đã này u uh, Bad Omen luôn Máy bay Thôi thế tôi sẽ giải tán mấy cái con này đây Con uh, Berserker bỏ Ok Nó sẽ là lùn kẹp với cả à, Cả cả cả, cả lông Ok đúng không? Quá được luôn Rồi Nó sẽ là như thế này đây Tí nữa ghép đồ Kira vào thôi Rồi bây giờ đồ chắc tôi ghép cho Calong thôi Chuyện này có cả cả cả mết này Càng đấy, rồng mết luôn Nói chung là khi mà chúng ta kẹp được lùn và kẹp sáu đỏ với cả Batman rồi thì mỗi round nó mất có tí máu thôi mà. Thậm chí là còn không mất à, thắng luôn này. Ừ, được đấy. U uh, đây rồi. Lại thêm con xe linh nữa này. Đấy, nó bắt đầu nó, nó hiện ra ở đây anh em ạ. <clears throat> bắt đầu nó, nó rõ ràng rồi đấy. Tôi nghĩ là tôi sẽ roll tiếp cho nó rõ ràng hẳn đi. Uh, <laughs> uh, Thế này thì là rõ ràng hẳn rồi anh em ơi. Ui lại ra con này nữa này Thế từ từ từ từ từ từ từ từ Chưa biết Rôn hết tiền luôn Xem nó ra cái gì Hết tiền luôn Kiếm hồn ra không Thôi Thế là hết rồi Hết tiền rồi anh em ạ à, Có lẽ sẽ là lùn Kẹp với cả con này Lancer này nó Chuyện này nó có mết Có rồng mập Tôi chơi con này cũng ok Cá lông khả năng cao là sẽ không chơi nha anh em nhá Thua đấy các lông không ăn được đâu à, Gặp bit này Trận này khá nhiều bit đấy chứ Có bit assassin ờ, Bit siêu rẻ Tầm này gặp bit ăn nổi không Với một cái con Lancer Có đồ Kẹp luôn Khả năng thua Khó có thể thắng được Nhưng mà cũng không sao Không không mất nhiều máu đâu Ừ chết Tôi vẫn để cái con Fortuner theo lơ à <clears throat> Mà bây giờ nếu mà mua Fortuner theo lơ vào thì cũng ngon đấy nhá Đúng không Và bây giờ kẹp vào có hai Glacier Tí nữa bỏ nó súng đi thì kẹp vào là có Glacier thì cũng ngon anh em ạ Bây giờ tạm thời bỏ Velom thôi Bỏ Velom ra thay bằng con Fortuner theo lơ Chúng ta sẽ có một cọc và hai Glacier Đấy, tăng đam cho Lancer về máy bay mà cũng là tăng tốc đánh luôn có khả năng là bắp bất tử trong vòng 5 ờ, giây Cũng ngon <clears throat> Được Tôi thấy hợp lý Đồ này ghép búa xét luôn này Ở đây có búa xét hai tia đúng không Bây giờ giữ thêm một round nữa được không Chưa chốt vội Bởi vì bây giờ là round 29 rồi ấy Round sau round quái rồi Round 30 rồi Bây giờ cũng chưa cần phải phải phải vội không ghép nào đâu Vẫn còn 52 máu mà Nhờ Đợi rao sau cho nó chuẩn bài đi Chuẩn đẹp đẹp luôn á Rồi gặp lâm rồng thoải mái đi bạn ơi Lancer sợ quá hay lâm rồng Ok Cô Tư Trận này bây giờ chắc là tôi nghĩ là con Lancer này con chân lý rồi U uh, Linh hồn ánh sáng này Silent Assassin Chắc là thôi nhỉ Con này có chơi được không Chúa quỷ Đấy đồ ngon đấy <clears throat> Ghép cái dây chuyền mảnh vỡ nguyên thủy này cũng ngon Kháng hiệu ứng này Ghép luôn Cần đấy Còn cái món đồ này thì từ từ Chưa chưa chưa ghép vội Chưa ghép vội Đợi rào đây chúng ta có thể ghép được cái hút máu cuối hoặc là cái búa xét nhưng mà tôi thì tôi thiên về cái búa xét hơn bởi vì rao sau tôi sẽ cố gắng tôi lấy cái ba tia combo búa xét ba tia anh em ạ hợp lý ừ. <clears throat> rất hợp lý luôn thậm chí chúng ta có thể ghép một cái đồ búa xét ở đây búa xét ba tia combo đẹp rồi Round này sẽ chốt lốt nhưng cái món đồ còn lại anh em nhá Ok không đấm đi Xa quá không với tới này Con này nó chỉ đánh được 5 ô thôi à? Ôi đồ chán thế Không có ba tia anh em ạ Vãi đái thật Không được rồi Không có ba tia là vẫn phải giữ lại con súng ở trong đội hình vẫn phải giữ lại súng với máy bay Đen thế nhở Tôi còn, còn, còn không có ý định là lâng cái con súng này lên hay sao ấy Chán thật sự Sai lầm rồi Ghép đồ sai lầm quá anh em ơi Cái cướp điên này tôi không ghép đâu Cái cướp điên này tôi không ghép đâu Từ từ đã Bình tĩnh Cướp điên là chắc chắn là không ghép nhá Ở đây chúng ta có một cái gậy gỗ nữa Để chúng ta có thể ghép được cái um, MKB này Cũng được Rồi từ từ đã Bình tĩnh Vẫn ăn được bọn này Vẫn ăn được Lancer có khi nào mà một sao cánh kèo Lancer giờ đủ đồ đánh cũng căng lắm ấy thậm chí đẩy, đẩy, đẩy được đối thủ tám máu mà vẫn ở 52 máu anh em ạ à. vẫn vẫn sống khỏe anh em nhá đồ mà dù là chưa chốt hết nhưng mà vẫn sống khỏe vẫn sống khỏe ok đồ tôi chắc là tôi đợi ra 35 <laughs> trận này đúng là kiểu một cái trận đấu phải đặt tên ờ, tít nó là trận đấu của sự chờ đợi <clears throat> đợi hơi bị nhiều luôn đấy trận này đợi rất lâu luôn đợi rất nhiều luôn đợi đủ các thể loại đợi luôn đồ như là chưa dám chốt bất cứ món đồ nào cả nếu cái món đồ tiếp theo lấy chắc là tôi sẽ lấy cái này <clears throat> tôi tôi chưa dám lấy cái hút máu cuối đâu anh em ạ vẫn có thể lấy được cái hút máu cuối đấy nhưng mà tôi đang tính là tôi sẽ lấy cái ờ, gợi như ý cái món đồ quan trọng hơn phải có chống hồi máu thì mới giết được cái con rồng mập này Có lẽ là tôi sẽ lấy cái cái chống hút máu thay việc là lấy cái hút máu cuối Bây giờ tôi cũng có cái hút máu cuối rồi đấy anh em ạ Nhưng mà tôi tôi tôi, tôi đang cân nhắc Nếu mà bây giờ tôi có thêm một cái que nữa thì nó ngon nhưng mà từ từ đã Bây giờ vẫn còn hai nhà chưa chết Chúng ta đợi một chút đi Nếu mà hai nhà kia chết mà sang cho tôi một cái que thì nó phải gọi là quá là tuyệt vời luôn Con rồng hợp này mà không có chống hồi máu thì khó có thể giết được Ờ vẫn giết được đấy ủ ừ, hay quá <laughs> cắt chuỗi luôn vãi đái thật rồng mập 3 sao không ăn nổi con laser một sao làm cho đối thủ phải kêu vãi luôn đúng là rất là vãi đái u trứng à thôi bán lại đi thực ra con này cũng chả cần có có có có lên hai sao thì cũng chả dùng được phải nói thật với anh em mà như thế luôn Thôi có khi tôi ghép cái gậy gỗ luôn Chắc chắn là phải dùng Đấy Ghép cái um, cái gậy gai Chắc chắn là phải dùng nhá anh em nhá Chắc chắn là phải dùng à? Không không thể không dùng được Tí nữa đồ à, hồi máu cho con rồng mập thì khó giết lắm Đấy còn những cái món đồ còn lại này thì Cứ từ từ Đây thậm chí là còn cái bộ Clyde này này cũng căng này Clyde to phết rồi đấy Đói Con này chắc là phải Lancer 2 sao mới đỡ được Ngựa 3 sao Rất khó chơi luôn Nhưng mà chỉ còn 5 máu thôi mà dù là tôi, tôi tôi có thể là tôi thua Nhưng mà lên nhớ là còn những cái nhà khác nữa Vẫn có thể đấm được cái nhà này Ngựa 3 sao vẫn chưa to đâu Gặp cái nhà gót rồng mập vẫn ăn được đấy Gót rồng mập ăn được cái nhà nhà ngựa này Yên tâm Lesser lên hai sao đi Chán nhở Ra đến bao nhiêu round rồi Roll bao nhiêu tiền rồi Vẫn chưa lên được hai sao Bây giờ tôi chỉ hy vọng là tôi sẽ có được cái ba tia Để tôi vứt được cái con súng ra Sau tôi kẹp Kira vào Đấy, tôi có thêm món đồ Kira nữa thì cái con này nó mới mắc binh được anh em ạ Còn nếu mà không có đồ Kira thì nó cũng chưa mạnh lắm đâu mà một cái điều quan trọng nhất ấy nó là phải lên được hai sao bố tiến sư nhà nó mãi không lên được hai sao có quả trứng ở đây rồi đối thủ thì ba sao các kiểu các thứ rồi tôi vẫn co một sao này ờ, nhà này chắc là đi rồi nhà này thì không có cửa khó bây giờ gặp lai hay là gặp tôi thì cũng thua rồi không có cái cửa gì ăn được đâu một máu thì chắc chắn là đi lọt một mình con lancer thôi là đi rồi ủ ra viên tinh thể này bây giờ ghép cái bão thì có ngon không nhỉ chắc là tôi nghĩ là không ngon đâu cái bão này không ngon được bằng cái uh, cái hút máu tôi còn một viên tinh thể nữa ở trong <clears throat> nếu mà bây giờ mà để dành cái hút máu ra ui lại viên tinh thể nữa này quá tuyệt vời luôn mày quá chưa ghép đây mấy cái này anh em ạ Chống trận này Nó sẽ có cái hút máu nữa Có khả năng hút máu Cho đồng đội ở xung quanh hai tia rồi này Có hai tia luôn này Đấy Quá wow, tuyệt vời Rồi Chúng ta đợi cái round 35 này Để Xem có món đồ gì ngon nghẻ không <clears throat> Trận này đợi hơi nhiều ấy Thậm chí là chúng ta có một cái RO cho máy bay nhé Rồi bỏ những người con này đi Không cần nữa <coughs> bán được rồi anh em ạ bài này chỉ có bỏ con súng ghép kia ra là xong đấy nếu mà ra ba tia thì bỏ súng cho cái con velomancer là mắc binh hết mấy cái con chúa quỷ các thứ thôi hy vọng có đồ ngon ủ ừ, không được rồi anh em ơi không có nếu mà không có cái ba tia không thể ghép được kira đâu thôi Thế thôi, thôi thôi anh em ạ à, Đấu với cả dòng mập gót dòng mập thì tôi sẽ lấy cái giáp phai Không lấy được đồ Kira rồi Lấy đồ Kira giảm giảm thằng phép đấy anh em ạ à. Không chơi Thôi Để Kira ở ngoài anh em nhé Light Spirit 2 sao Nhưng mà cái con Lancer vẫn một sao <coughs> cay thật sự cái chính là không có cái ba tia anh em ạ đấy cái vấn đề là không có cái ba tia anh hiểu không ăn nổi không trụ được với đống đỏ này không một mình lancer một sao liệu rằng có thể solo được hết chỗ này không được không? Vẫn được Vẫn được bạn ơi Vẫn được Ờ ờ Ui rồi u u u u u u u u u u u u không mất máu luôn mà dã man thật sự cố lên cố lên làm sao <coughs> Đéo mất máu luôn Hòa Vãi đái thật Khả năng Lancer 2 là đủ đam ăn đấy Có một quả trứng ở đây rồi Cần con Lancer nữa thôi Mà phải hết sức đề phòng nhá Đối thủ đang nhăm nhe là là là là, là Coi như là cướp con Light Spirit của tôi đấy Nhanh lắm anh em ạ à. Vừa tôi nhìn chuyển kinh lắm Đấy, con Rubik cứ thoát xa chuyển ra chuyển vô nhanh lắm đấy là phải cẩn thận cái độ quái thì là anh em biết rồi đấy <laughs> những cái gì mà tôi có thể làm được thì tôi sẽ suy ra từ cái bụng tôi ra bụng người thôi nha anh em nhá đấy tôi là tôi nhăm nhe kiếm mấy cái con kiểu máy bay này là spirit này đấy, chuyển cứ phải chuyển đúng không đấy thấy chưa nhanh chưa nhanh chưa nhanh chưa nó chuyển dây cuối đấy anh em ạ à. hết sức cẩn thận nhá <laughs> Chúng ta có thể làm được những cái điều gì thì đối thủ cũng sẽ làm được những điều đấy Quái lắm như anh em tưởng à. <laughs> Tất nhiên là khi mà chúng ta biết được cái ý định của đối thủ là định cấp cái gì thì Cái việc xử lý thì nó cũng đơn giản thôi nhưng mà bây giờ cái bài toán là làm nào để giết con Lancer của tôi Ờ, ừ, làm nào, làm nào, làm nào, làm nào Rồi Lancer vẫn chưa lên được Cay Lancer 2 sao thì khả năng là round tiếp theo chúng ta sẽ chuyển thẳng đấy Đấy, 5 máu là có thể đẩy một phát là đi luôn rồi Cẩn thận nhá, đối thủ đang rình rình cướp cái con gì thì, thì chắc là anh em cũng biết rồi đấy <coughs> Không có cơ hội lần thứ hai đâu anh em Rồi à. Ok bạn ơi ừ, Cướp nhanh đấy Cướp cũng nhanh đấy Được Lần này thì bạn giỏi À có thể là do là, là đối thủ muốn cướp con máy bay Nhưng mà tôi lại dí vào cái vị trí con máy bay Đấy Ok nhưng mà không sao bây giờ cái cửa gì ăn được Ừ <laughs> thì cứ cho là cướp được đi Cướp được rồi làm sao Làm sao nhỉ uhm, Chưa biết Chưa biết chưa biết Đồ thì cũng chấn phái đấy Đồ hai món chấn phái nhưng mà Nhưng mà Nhưng mà Ồ Ồ làm sao Làm sao Làm sao Làm sao Làm sao Làm sao Làm sao Làm sao Rồi như nào Như nào Ôi ra Ơ Ơ Ơ Ơ Hòa Hòa ờ, Hòa làm sao Hòa làm sao Hòa là Hòa nào Hòa là Hòa nào Tôi có chống hồi máu anh em ơi Và lên nhớ là tôi là co tướng đánh tay đối thủ coi như là khóc thét thôi bán này đi không kira nữa anh em ạ kira giảm hồi máu đấy giảm giảm giảm kháng phép giảm kháng phép và toang đấy anh em ơi không buông chuột chịu à <laughs> ui giời cố gắng cướp cướp được cái gì đấy con ngon nghẻ nào cướp hẳn con ờ, xem bet omen nào nào nhỉ làm gì mà đã buông mà sao buông mà không quýt <laughs> cái câu hỏi đặt ra là buông xong quýt đi nhờ buông vẫn chơi ừ. rồi rồi rau này liệu rằng có phải rau cuối cũng càng ờ, cũng càng lần này thì cũng vẫn cướp được cái con ấy vẫn cướp được con con con ờ, con ấy của tôi con con uh, light split của tôi nhưng mà ờ ờ ờ ờ làm sao nhưng mà làm sao làm sao nào làm sao nào bạn ơi ờ Ờ bây giờ là 2 đánh 2 đúng không 2 đánh 2 đúng không ừ. Rồi sao uh, <laughs> Tập thể dục Tập thể dục thôi Chỉ là tập thể dục thôi Ui giời Ui giời Ui giời Ui giời <laughs> Ui giời Ui giời Ui giời Xong rồi hai máu đi rồi Còn này ba máu cơ bạn ơi Sơi Phải không cuối cùng dòng mập lỗ cũng đâu có bá như là là, là chúng ta nghĩ đâu chỉ có một cái con lancer một sao thôi mà